vì cuộc sống ở nơi đây bình yên trần gian phong ba độc mình nơi xứ xa chờ đợi tin ai huynh đệ ơi anh sẽ quay về nhà hàng bia hơi huynh đệ tương mừng khai trường uống một tặng một từ ngày 29 tháng 6 đến ngày 10 tháng 7 nhà hàng bia hơi huynh đệ có đặc sản bê thui cầu mống đậm chất quảng nam Ngoài ra, nhà hàng bia hơi huynh đệ còn có dê núi quẩy đậm chất dê quẩy tại Hương Sơn Hà Tĩnh, thơm ngon nước mũi khi ra lò. Huynh đệ còn có các món như lợn quay Lạng Sơn và nhiều đồ nhậu và đồ nướng khác nhau. Huynh đệ xin trân trọng kính mời quý khách đến với nhà hàng để thưởng thức các món ăn phong phú tại bia hơi huynh đệ. Xin kính mời, kính mời và kính mời quý khách hàng tình thân từ hồi còn nhỏ với nhau yeah. với tôi đã thề bằng tóc xanh cỏ tới sâu